Khi bạn xếp hàng với trẻ, bạn có thể giúp trẻ nhận biết đầu tiên và sau cùng. Để làm điều này, bạn có thể mô tả người đứng đầu tiên và cuối cùng trong hàng. Ví dụ, bạn có thể nói, người phụ nữ mặc đầm màu vàng là người đầu tiên trong hàng. Sau đó, bạn có thể nói, người đàn ông mặc áo màu đỏ là người đứng cuối cùng trong hàng. Khi hàng thay đổi, bạn có thể yêu cầu trẻ miêu tả người đang đứng đầu tiên và cuối cùng trong hàng. Hoạt động này sẽ giúp trẻ biết ý nghĩa của đầu tiên và sau cùng.